À, xin chào các anh chị, à, quý nhà đầu tư nha. À, Kim đang đứng tại một lô đất của ấp à, Định Thọ, xã à, Định Hiệp và Kim đang quay cái đường này là đường đá đỏ lớn đang thông với lại xã An Lập và Giáng Hương và đường đá đỏ này thì nó đang làm đường nhựa ở khúc trên à, khu nhà dân đó. Đây cách đây lên trên đó khoảng à, 1 km. Thì à, ở đây là đường đá đỏ thông ha. Bây giờ à, đây là cái lô đất của mình là lô đất có cao su nè. Và cái cây cột ngay chỗ này á ha cái cột này nè anh chị sẽ nhìn qua tới cái bên hàng rào bên à, cái đó ngay cái cục điện á sâu xuống 60 anh sâu xuống 65 là kêu 55 triệu một mét à, lô đất này không có thổ cư và hiện trạng đất là bằng phẳng và có cao su luôn và cao su này mới mở miệng à, được 2 năm ha mà da mở miệng bên đây được 2 năm cô sư cũng khá là to ha đó như anh chị thấy là lô đất này rất là ok nè. đó đây là mình có đường điện luôn nè đường cấp quang đi luôn ha nói chung là con đường này hồi nãy giờ ờ, em quay mấy lô đất rồi là toàn là đường điện thông đường thông đường lớn không đường này là đang làm đường nhựa luôn đang làm đường nhựa khúc trên nó giáp tranh với lại cái cụm công nghiệp của Đình Hiệp nha đây lên đó cụm công nghiệp khoảng 700 mét và ủy ban nhân dân à, xã khoảng một cây rưỡi số và trường tiểu học thì khoảng à, một cây số các tiện ích nó cũng xung quanh đây hết chợ búa nó cũng gần đây lô đất này hiện đẳng rất là đẹp cao hơn mặt đường cao hơn mặt đường rất là nhiều Đi, <laughs> dọn ăn chụp hình sổ nữa rồi về